ngày xưa em nhớ không em em hứa là ngày thành đôi sẽ không xa đâu anh à dù sau đó chẳng biết ai sai lỡ mất tương lai cứ thế xa nhau thôi vì đầu lùng nỗi đen hôm nay điều gì ngăn ly chuyện tình ta nhanh đến vậy nàng là yêu thương nên anh cứ nhớ điều ngọt ngào nhất về một người về một quá khứ Đừng ai nhắc đến anh một lời để anh bớt chơi với khi nghĩ tới Em đã xa anh mà anh có lo lắng cho em Nụ cười có dấu đôi mi buồn như mơ thấy em được mắt lại tuôn Vòng tay yêu ớt này em đã không cần từ ôm nói nhớ trong im lặng tại sao nỡ buông tay thật nhanh dòng lời anh đã xóa nhòa niềm tin hóa đá thời gian trôi sau vết thương chẳng lành tha hôm nay điều gì ngăn ly chia tình ta nhanh đến vậy lòng nào yêu thương nên anh cứ nhớ điều ngọt ngào nhất về một người về một quá khứ đừng ai nhắc đến anh một lời để anh bớt chơi với khi nghĩ tới em đã xa anh mà anh có lo lắng cho em nụ cười có dấu đôi mi buồn nhưng mơ thấy em nước mắt lại tuôn vòng tay hiếu ớt này em đã không cần từ ôm nỗi nhớ trong im lặng Tại sao nỡ buông tay thật nhanh Dòng lệ anh đã xóa nhòa Niềm tin hóa đá Thời gian trôi sao vết thương Chẳng lành Anh đã giữ trái tim anh rồi Người ơi cớ sao đang yêu lại thôi cho em quay lại trước khi tất cả phôi phai dòng người hối hả